đón em về nhà sau buổi chiều tăng ca đoạn đường vẫn thế sao hôm nay xa quá rồi bỗng nhiên em không muốn về nhà rồi bỗng nhiên anh cũng muốn đi xa mình sống giữa lòng hà nội nhộn nhịp em ơi mà đôi khi thấy lòng mình chơi vơi dòng người đạo điên đôi khi khiến ta dối bời hay là cứ theo anh bỏ em vào ba lô đưa em ra khỏi thủ đô mình cùng rời thành phố tránh những làn khói ô tô xây một căn nhà gỗ ở mái xa tận ngoài ô vứt hết những bao tô giữa chốn hà nội đông đúc số bộ gạt bỏ muôn phiền đằng sau mình sống như là đèn vô về mình nơi thêm cá buồn quá mình trồng thêm rau anh chẳng ngại điều gì đâu nước mắt mình tự mình lau tình cảm dù trước dù sau chỉ cần được có